vai một buổi ngực này là khá là hiệu quả sau đó thì mình sẽ tập đến vai nữa Thank you. à. Đó, bây giờ thì à, chúng ta sẽ đi tập ngược dây với bài à, tập ngược dây này thì à, mình sẽ chơi khoảng à, 3 rep cho một động tác đó đường dây à, bài à, đẩy ngang này đó bài đẩy à, thấp xuống này và bài vét lên này đó một động tác nhân 3 dâng lên 12 đẹp. hiện tại mới tập được có gần 30 phút thôi mình không bấm thời gian khởi động nên à, sau thời gian mình nghỉ à, sang rẹp thì mình à, chia sẻ cho mọi người cái cảm giác mà được được được được ngắm con gái á đây là con gái đầu lòng của mình Đó, mình rất là cảm giác là đầu tiên được làm bố cảm giác rất là không không có gì để diễn tả được á lần đầu tiên nhìn thấy con mà mình không kìm được nước mắt Ờ, hiện tại thì dịch Covid cho nên là bà ngoại ở ở trong bệnh viện được với con thôi. Đó, con thì con mình là sinh thường. Và uh, cháu được ờ, ba cân sáu. À, chia sẻ rất là mong được những lời chúc phúc của mọi người ở đây. ngày mai là con gái mình về thì mình sẽ đi mua mình sẽ làm một cái clip đi mua 50 lít rượu mình trôn xuống dưới đất này bên ở bên Trung Quốc nó có một cái nó có một cái tục ngữ à, nó có một cái tục gọi là à, khi mà con gái sinh ra đời ấy, người ta sẽ chôn rượu xuống đến khi nào mà con gái lấy chồng á con gái lấy chồng thì sẽ ờ, đào cái hũ rượu lên để để để ờ, ừ, để uống á thì cái rượu đấy người ta gọi là rượu nữ nhi hồng Ừ, thời gian dài khá là dài đấy nhưng mà mình à, sẽ làm cái clip và trôn rượu xuống mong được mà mọi người ủng hộ à, tiếp tục là chúng ta sẽ tiếp tục đi thêm à, một bài bài tiếp theo nhé bị thua Thôi, thắng đi Thắng đi nào Thắng đi cho khán, các khán giả đang xem đấy Kéo hết cỡ thế nào Ừ, em đang giữ mà Khả năng là bị thua rồi Ờ, à, thua Đây là khúc Ngọc Thái 2K6 Còn đây là cũng thị Tạ Trung Thái Tạ Trung Thái 2k5 À đâu 2k4 2k4 à? 2k6 đánh với 2k4 Thái ờ, hiện tại đang là 75 cân à? Em 80 80 Tăng 80 cân còn ờ, Thái này thì có 50 cân thôi Hai tháng đây Vâng Ngọc Thái Ngọc Thái uh, ờ, 50 cân đã thắng 30 cân xuống còn năm cân và tiếp tục đẩy rồi thì dồn xuống ờ, mà giảm xuống còn 20 cân đó, cái bài ngực này đó, nó làm cho cái ngực nó ép vào nhau như này đó, các bạn có thể thấy các cơ ngực ừ. xong hiệp này mình sẽ quay gần lại để anh em có thể ờ, nhìn rõ hơn